Hi, xin chào mọi người. Được biết là hôm nay shop Hoàng Piano vừa về một cái đàn mới vừa ra mắt vào ngày sinh nhật của mình, ngày 1 tháng 9. Cái này hả? E373. E373 chưa khui thùng luôn. Ok, bây giờ sẽ à, hướng dẫn chi tiết cây đàn này. Mời anh Hoàng nói. Khi à, cây đàn này mới mua về thì các bạn phải à, chỉnh cái phần hợp âm của nó thì bấm vô thì nó sẽ tưởng là đàn hơn Nhưng mà thực tế không phải Bấm son trưởng ra son 7 này đô trưởng về sẽ là, là là ha thì cái này bạn sẽ vào phần sàn bạn nhấn tới uh, chữ hai ba bốn năm sáu bảy tám nhấn vào phần sàn chín mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy nó có chữ finger style này thì nó là smart choice này bạn phải cộng qua cái này là mutuli này bạn bấm hợp âm nó sẽ bình thường là thứ là thứ này ha 373 e này thì nó hơn thằng E363 là có thêm chức năng là Acculation giống như kiểu ben luyến lay đấy Ben đó Đây, tiếng kia xem ờ, Thêm này nữa phần hiệu ứng của tiếng này nghe nó khác này DBS này đã đi cho nữa là có phần touch nó hiển thị trên đây là giống như độ mặn nhẹ của bàn phím ấy nắn mặn thì nó sẽ chạy dài lên còn nắn nhỏ sẽ nhỏ xuống là cái này nó sẽ được nhiều cái là nhiều điệu hơn nó tới 200 ờ, 206 điệu và một 622 tiếng nhạc cụ khác nhau điệu của nó khác hơn hơn E363 này màn hình của nó màn hình màu chứ không phải màn hình trắng đen mà điệu nó sẽ hay hơn cho nghe thử Thank you. cũng hay này còn à, học tự học trên đàn này bấm vô like tinh này tự học trên đàn à, bấm vô like phần này chọn cho bài trước này bài tên nhúc Alicia nè ừ. bấm vô like tinh nghe này đó từ từ nghe trước đó nghe xong đó là phần rating là chào các ba bước tập vậy là cây đàn này tự học được luôn đúng rồi tự học luôn mình đánh cho nó bước rồi đánh theo đó, nó chạy theo nốt nào đấy nha nó chạy nốt nào mình đánh nốt đó luôn